dương, à, mối dài nhất thì à, cũng được khoảng 7 năm 8 năm yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà dạ có rồi chị thế thì bạn có có em bé chưa dạ có được à, một bé đang sống với em một bé và một bé sống với à, mẹ chuyện đã qua rồi nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là, là chuyện con cái sau này thật sự là đang phân vân không biết là cái cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không hay là có sự phân tách giữa con mình con con này con kia à, vấn đề ở đây là em không ngại nhưng mà em thấy ảnh là người ngại có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ anh không nghĩ là mình thương cô ấy cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không à. lo sợ đó là điều đương nhiên rồi cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này mời em trai giới thiệu về mình dạ em tên là dương quang tiến hiện tại là 34 tuổi à, đang à, sinh sống và làm việc tại thành phố thủ đức Tuyến là làm về gì ta Dạ em làm bên thiết kế về thiết bên kế. nội thất Bây giờ mình nhà gái. đến với nhà gái nè Dạ em là Lê Thị Hà à, Em uh, sinh ra ở Đồng Nai Hiện tại em uh, ở và làm việc ở quận 7 ạ à. Sinh năm 89 ạ à. Làm gì Hà? Dạ em làm uh, nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ à. Rồi bây giờ Tuyến uh, nói một chút về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi À, về à, ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe ừ. à, chịu học hỏi có thể là học hỏi à, bất cứ mọi thứ à, học bất cứ cái gì học rất nhanh đúng không vâng à, khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng ừ. bây giờ chị mình đến với à, ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè à dạ vâng à, ưu điểm của em thì vui vẻ hòa đồng dễ thích nghi cũng như là lắng nghe sự chia sẻ còn khuyết điểm của em thì hay hơn vô cớ một chút <laughs> với ừ. lại à, sống hơi nội tâm một chút á kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á đường tình duyên của tuyến sao đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi lận đận là lận đận thế nào cũng trải qua cũng hai mối tình hai mối hả vâng mối dài nhất nhiêu à, mối dài nhất thì à, cũng được khoảng 7 năm 8 năm yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà dạ có rồi chị thế thì bạn có có em bé chưa dạ có được à, một bé đang sống với một bé và một bé sống với uh, mẹ à tức là có hai, là hai bé. luôn vâng đúng rồi con lớn nhất là mấy tuổi rồi tuyến dạ bé 8 ừ, tuổi ạ ở với mẹ vâng đúng rồi. bé nhỏ nhất thì ờ, được 4 ờ, tuổi ạ 4 tuổi ở với ai đang ở với em ạ hiện tại thì mẹ bé đang ở cà mau chuyện đã qua rồi nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây đó là chuyện con cái sau này thật sự là đang phân vân không biết là cái cái người tiếp theo có được sự ờ, bảo bọc con mình hay không hay là ờ, có sự phân tách giữa con mình con con này con kia một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi đó là do mình ừ đó là do mình nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa là chỉ có hai cha con chăm hai nhau con thôi, thôi. Không, hay là có hiện tại thì không? em gửi bé về ờ, nội cũng được 2 năm rồi nội ở đâu nội ở quê miền tây ạ miền tây là ở đâu dạ hiện tại thì quê nội đang ở cà mau vậy thì em sài gòn một mình vâng đúng rồi thuê nhà hay là à, hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai là nhà của anh trai dạ đúng rồi chút xíu à, nữa mình hỏi tiếp tại vì lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn ừ. hỏi bạn đó chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp đường tình duyên của mình sao dạ đường tình duyên thì cũng hơi đầu hoa một chút <laughs> nhưng mà chính thức thì cũng có hai mối tình à, mối tình đầu tiên của em thì à, chắc tầm 3 năm mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ dạ đúng nhưng rồi. mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi dạ. và vâng. đa, hiện tại đang ở với con nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á thì em có có ngại không à, vấn đề ở đây là em không ngại nhưng mà em thấy ảnh là người ngại có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ ảnh không nghĩ là mình thương cô ấy cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không à. lo sợ đó là điều đương nhiên rồi cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó ừ. có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ đúng rồi, rồi bây giờ em trai nè em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào biết chia sẻ lắng nghe và quan tâm còn à, về ngoại hình thì à, nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em sau này ừ. có nụ cười dễ thương này tóc cũng à, tương đối là dài ừ. nụ cười rất là xinh rạng rỡ ừ. giọng nói thì rất là Tôi chào chú Nguyên Linh à, xin chào nhà gái dễ thương dễ thương lắm đúng rồi mình à, muốn à, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con ừ. con cũng à, muốn là bên đó cao một mét bảy trở lên à, không nhuộm tóc thì càng tốt con cũng nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích à, không hút thuốc thì càng tốt hơn nữa ừ. <laughs> dạ chủ yếu là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn được quan tâm được lắng nghe và chia sẻ mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm có thể là 90 phần trăm bây giờ mình đi với ai vậy hai người chị ừ. nhưng mà hai người chị đang bận tiếng việt là không có qua được ấy được dạ rồi. không sao có ừ. chú quyền linh mình đi với ai cơ dạ, em có chị ngọc lan à, rồi, dễ thương quá <laughs> khỏe re bên đó có ngọc lan bên đây có quyền linh mở rào trai dạ, bên đó dễ thương á chị thấy ok bắt đầu đi em trai Chào. Dạ. mạnh dạn lên nào đây anh có món quà dành tặng cho em à dạ em cảm ơn anh ạ hình trái tim nha mọi Thì, người bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn ừ, anh nói trước đi ạ anh nhường quyền cho em à anh nhường quyền em hả à, thì à, em nhìn anh thì cũng à, dễ gần cũng hiền dạ vâng nói chung là cũng có rung động <laughs> còn à, nhà mình có mấy anh em ạ à? anh thì bốn chị em dạ bốn chị em anh út anh út à em ừ. cũng út nhà em thì năm năm anh em à quê của mình là ở cà mau luôn hả đúng rồi quê anh ở cà dạ. mau ừ. à, em thì quê em ở gốc thì ở bình định anh có sợ giỏ bình định không ừ, cũng hơi sợ đó nhưng mà vậy có giỏ hả nói hù cho vui thôi chứ em sẽ đến đồng nai <laughs> không biết giỏi đâu <laughs> cảm ơn vì quê đã đồng nai dạ. chứ anh sợ hơi hơi bị sợ về môn võ của bình định á dạ vâng hồi hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em dạ tại vì cái định hướng của em á lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi à, nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ hiện tại bây giờ thì đang ngưng động chắc có lẽ là trong một năm tới hoặc hai năm tới thì em sẽ xây dựng lại rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái thì à, cũng có lẽ là phụ giúp công việc cho em ấy gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia kia nọ à là Thế đi cùng lẽ... em vâng đúng rồi đồng hành cùng em đi suốt con đường còn lại thôi dễ thương em anh hỏi vấn đề này nhé à, về vấn đề về con ấy hiện tại đang nuôi một bé bé trai 4 tuổi cũng khá gần lắm thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi em rất là thương trẻ con à, nhà em thì hiện tại mới có ba cháu thôi nhưng mà ba cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả nên là em rất là thương con nít dạ vâng nên là anh anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ anh đừng nói à cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được em rất là hiện đại luôn đó em gái dạ hay đó thì cũng nhiều lúc mình cũng ờ, lo ngại vấn đề đó dạ, tại vì rồi. Ờ, thời buổi bây giờ nó nó cái gì nó cũng phát triển hết ví dụ mà con cái thì nó hơi ờ, nghịch tí dạ. hoặc là thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít ấy con nít thông minh thì mới hiếu động mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi vâng đúng rồi anh cũng có quan điểm như thế dạ vâng. à. nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở ở sài gòn đúng không dạ đúng rồi dạ thì ờ, em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên ừ. tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn chọn con nên ờ, em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí mình sẽ đem con lên nếu như mà cái ờ, anh phát triển về bên nội thất nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không dạ đúng ừ. ạ nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy em có thể là chuyên về bên bên bên bên mạng đó ok chứ À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh ừ. à, cũng cũng có dự định là sẽ kinh doanh và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình à, không muốn giao con cho mình cho ai cả điều đó anh rất thích trời ơi hai bạn này đúng với một người Sao? chăm sóc khách hàng nói chuyện rất là vừa lòng tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa hoàn lòng toàn. mà rất là chân thành rất nha vừa lòng mai luôn. chứ không phải là à. là để vừa lòng khách hàng không đâu bây giờ em trai em bước tới nắm tay cô gái à, hát một giai điệu nào đó mình giao lưu cảm xúc giao lưu âm, nhạc chút xíu rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện vâng cho mừng đôi bàn tay em nhé à dạ đó hai tay nắm hai Sao tay, tay anh lạnh quá vậy nắm hai Chắc tay luôn. là gần em nó sẽ lạnh dạ và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão sông dù hoang tang lãng quên nơi cuối đơn có em ghiền chờ đợi anh mời nhà gái <laughs> dạ nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha anh đã xác định mới lên tới đây anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây <laughs> nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình ờ, chia sẻ và rỡ ra ok khó mà không buông mà em chịu <laughs> rồi ok em gái thông minh đấy Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian Chúc mừng ừ. Nào Hãy nắm tay nhau Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó à, chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn hoàn hảo bạn nữ ra sân khấu Rồi, mời em ngồi Mời bạn Nam rồi chào bạn hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha mời bạn nữ em à, xin chào mc cát tường mc quyền linh bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ à. chào bạn Dạ em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận mà em đang uh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. À, em làm điều dưỡng tại uh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Ồ, ôi vừa đi làm ờ, điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì ờ, cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện à. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa À, tốt quá Rồi, mời bạn trai giới thiệu Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em chào xin bạn. chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi Em là quản lý cửa hàng điện máy Quản lý cửa hàng điện máy? Dạ 31 tuổi ha? Dạ Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ à, bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về à, ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi và dạ, ưu điểm của em á, là mọi người xung quanh á, là nhận xét em à, rất thật trong công việc em rất nhiệt tình chịu khó em có lập trường vững vàng lập trường vững vàng dạ, dạ. cái này quan trọng lắm phải ha dạ. à. khuyết điểm của mình là gì dạ khuyết điểm của em á, là em hơi nhút nhát trước đám đông với à. là cái việc mà việc nhà em hơi à, hơi dở rồi bạn nữ thì sao mình những cái ưu điểm khuyết điểm của mình là cái gì nào ưu điểm của em á, thì em thấy là em tự lập em ừ. mạnh mẽ với lại em à, biết chăm sóc và yêu thương gia đình còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính hơi cảm ràm với đôi khi hơi khó chịu có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái cái cái ờ, công việc của mình chưa à, dạ chưa vậy thì cũng chưa đến nỗi nào còn kiềm chế được <laughs> dạ còn tình trường thì được. sao mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ tình trường của em thì uh, trải qua là hai mối tình mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi à. nhưng mà sau thì ờ, công việc của ảnh cũng bận rồi ờ, sinh ra là hai đứa nó nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy <laughs> còn cái ờ, mới chia tay thì cũng được một năm thì uh, em với anh đó thì cũng tình cảm nhưng mà sau này thì uh, em phát hiện ra là ảnh uh, có gia đình hả dạ quen bao lâu dạ cũng uh, hơn một năm quen hơn một năm mới phát hiện ra anh có gia đình dạ không tìm hiểu kỹ sao mà anh đánh dấu hay vậy cái tính em dễ tin người lắm chị với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng à. và người ta nói gì em cũng tin đó chị cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị thôi bây giờ em gái quá hả yên tâm ha lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được dạ. lên chương trình bạn muốn hẹn hò dạ đúng nên rồi em yên tâm dạ em trai em dạ. Ờ, được mấy mối tình rồi dạ em có ba mối tình nhưng mà chỉ có một mối tình là chính thức ra anh nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh chia tay 5 năm rồi dạ. mối tình chính thức được, được bao lâu dạ hơn một năm anh nhưng lý do sao chia tay thì à, lúc đó công việc làm em nó chưa ổn định anh ừ. với à, bạn đó tìm được người hơn em ừ. dạ. bây giờ em ổn định chưa dạ giờ em ổn định bây giờ anh. em quản lý một cái ờ, cửa hàng ờ, gì điện máy anh điện máy hả dạ. tức là bán hàng em quản lý được bao nhiêu nhân viên dạ sáu nhân viên anh sáu nhân viên hả dạ cũng được rồi ha dạ rồi, bây giờ thì à, hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình à, sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á là cao cỡ mét 50 được. 50. Dạ. Khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính Đơn chứ. giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ, điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại á chị phụ nữ thì hay có tính càm ràm nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi nó không nói nè <laughs> yên tâm đi rồi vậy anh ờ, bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không dạ có chị mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ đăng khôi ấy chị <laughs> vậy hả à. dạ ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy mà đúng chơi đẹp là phải mê chị đúng đẹp đẹp phải mê. mê đẹp là được rồi. nhưng mà quan trọng hơn là hả em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại ờ, biết phụ giúp công việc uh, nội trợ hoặc là phụ gia việc của gia đình đó phụ vợ biết chia sẻ biết cảm thông ừ. với người vợ cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng ấy rồi rồi vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai dạ vô tâm và ki bo hey, có ki bo không đây dạ không chàng trai quản lý của tôi không có ki bo ha dạ ui chào em gái Trời. dễ thương em ghét người ông ki bo lắm hả dạ ghét cực kỳ luôn Đó, anh người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình có gì đâu dạ không ki bo bên ngoài thì được anh đừng ki bo với em đúng rồi ki bo với bà xã là không có được đúng không dạ đúng rồi, rồi. nhưng mà lúc người yêu cũng đừng ki bo ừ. đàn ông uống ờ, chút xíu bia rượu được không dạ được không thuốc được không dạ không có hút thuốc không dạ không hút thuốc anh à. gia trưởng chút được không dạ không gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng nếu mà gia trưởng ờ, một tí xíu thì được nhưng mà đừng có gia trưởng quá à. thôi à. cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai Đúng ha, vui lên nào hôm Bây nay giờ... là em được ờ, gặp một cô gái rất xinh dễ thương em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được <laughs> Dạ được thì ờ, uh, 6 tháng tới một năm ạ. 6 tháng một năm. Nếu mà làm dâu à, em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm. Mình ở chung nhiều khi ba mẹ ăn phụ giúp mình mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời, tóc màu đen mà ha. Dạ. Yeah. <laughs> Được. Có cái điều gì mà mình à, mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này nhẽo kia này hả? Kia, vậy, dạ, không thích Ủa phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa <laughs> có gì đâu rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được dạ chắc cỡ một năm chị có làm dâu không em dạ có chị Tại... Đã, ba mẹ đang sống ở đâu dạ em ở với ba mẹ em là ở ờ, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ không em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em ờ, đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao bao lâu thì em lên thăm bạn gái được một lần? Dạ công việc của em em, sắp xếp thời gian được mà vậy. chắc khoảng chừng một tuần em xuống lần được chị nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương đẹp trai đẹp gái như nhau à, nhưng mà bạn trai thì ở đồng nai hơi xa đó, bây giờ một... vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân sau đó các bạn sẽ gặp mặt bạn trai đi với ai dạ em đi với cháu em cháu hả dạ rồi Xin dạ. chào dạ con chào uh, chú quyền linh chào cô cát tường chào con chào quý vị khán giả thì con là nguyễn trương công là cháu của cậu lộc thì uh, con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi <laughs> thì uh, cậu con thì có tính là hay nóng nảy nhất là khi nghe cằn cằn nhằn với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp <laughs> con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi là cũng là do một phần là do trời định mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại thì mình nên cho nhau một cơ hội biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái tự tin hơn thì biết đâu mình lại tìm ra được à, nhiều điểm tốt của nhau dạ, rồi con xin hết dạ. con cháu dễ thương quá nha rồi bạn gái đi với ai vậy dạ anh em đi với um, chị của em cũng là đồng nghiệp của em và um, anh trai với lại mấy bạn dạ em tên uh, chào chị Quỳnh Linh và chào anh Cát Tường hả <laughs> chào anh chị, Quỳnh Linh và chị, chị Quỳnh Linh chào chào chào chị <laughs> em là chị của uh, Yến nằm chung trong chị rung lắm hả đo nhịp tim không <laughs> thấy đàn trai sao chị thấy bạn trai bên đây được ngoại hình được À, nếu mà Yến ờ, thấy được thì ờ, hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội tùy tùy Yến quyết định. <laughs> Yến thấy được thì bấm được thôi. À. Rồi. Bây giờ thì à, quan trọng là ta mở màn lên, mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Đấy, cô gái xinh đẹp. sao em nhìn dễ thương chị dễ thương thôi à ừ. <laughs> em thấy anh run quá ha anh anh mới sốt vậy em không sao đâu em điều dưỡng mà anh yên tâm đi à đúng rồi bây giờ bạn trai run quá em có tiết mục văn nghệ gì em em em, em tặng bạn trai với tặng mọi người đi <laughs> cho bạn đỡ run cho bạn nhịp tim ổn định chút chứ giờ đang cao huyết áp rồi <laughs> dạ thì dạ, um, tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em uh, tặng anh mong anh là bớt run lại nha nếu những yêu thương này chỉ là mơ em sẽ một lần đường mơ Ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh Chẳng biết mai sau này Những sóng gió có khiến em gục ngã Hãy đến bên em và Cầm đôi tay trên thêm vững bước đi em hát sao thấy anh cũng cũng sốt vẫn sốt em ơi vẫn sốt dạ. bây giờ có tiết mục nào hấp dẫn hơn ví dụ Trời. múa nhảy múa gì không anh nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa phải cấp cứu luôn á để làm cho đi cấp cứu luôn đi em rồi. anh ơi chuẩn bị tinh thần nha Hả? Dạ. có luôn hả <laughs> rồi làm luôn dạ em ờ, có một đoạn ờ, múa ấn độ ạ à. à, được hết sốt chưa dạ hết rồi hết rồi đúng không dạ, dạ. <laughs> bây giờ cảm nhận thế nào nói với cô gái đi nói chung là bạn gái nhìn dễ thương hoạt bát nhanh nhẹn em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á em có làm dâu được không dạ như hồi nãy em có nói á thì à. cũng hơi khó đối với em nhưng mà mẹ mẹ anh dễ lắm chỉ có anh với mẹ anh ở chung à mẹ anh mà thương anh á thì sẽ thương con dâu em cứ yên tâm nếu mà về làm dâu thì mình phải ờ, sinh sống tại đồng nai ha anh tùy em thì à, công việc của anh đó là anh định hướng là làm ăn ở đó nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được à, làm ở gần nhà à, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái uh, kinh doanh nên uh, em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh uh, <laughs> còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được uh, mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhỉ tại vì em thì ở một mình thôi nhưng mà nhiều khi uh, con gái mà nhiều khi ờ, cần cái ờ, người đàn ông bên cạnh á người yêu bên cạnh thì anh lại hơi hơi xa em yên tâm một tuần anh xuống một lần được mà <laughs> như nhiều khi buổi tối em cần thì sao ạ <laughs> giống như bữa đó em chụp mà em đói bụng quá giờ giờ sao giờ lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống tại công việc của anh là, ừ, ban ngày thôi là 6 giờ là hết rồi là xong rồi giờ đó anh à, rảnh rồi giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi đúng rồi lấy gì bù khoảng cách đi ừ anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em à, điện anh anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em dạ còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh nhưng nhưng mà anh sẽ xuống <laughs> em nên cho anh với em một cơ hội anh chỉ biết nói vậy thôi bạn đứng cái lên câu mà cho tới. anh cơ hội thì nó dễ quá mình hơi hơi rụt rè mình nắm tay bạn gái đi để có một chút xíu điện á để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện xúc. nạp điện thêm đo lại cảm xúc một lần nữa ủa nắm nắm nắm hờ hững như trời rồi nói đi, một câu nữa thôi cho hai bạn thêm 15 giây nữa Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên Nói chung là cho, cho, anh, cơ hội cho anh cơ hội Hai đứa mình hẹn hò <laughs> Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em Chị ơi rung mà tay em lạnh theo Rồi rồi, rồi, rồi, thôi huyết áp cao rồi về chỗ đi, hết thời gian Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn Quyết định là quyền của các bạn Có bấm nút hay không Cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác chúng ta mất duyên ráng chịu nha cẩn thận một hai ba hết, hết thời gian, gian mời em xin mời em Cũng giữ quan điểm rất rõ ràng hai em gái hả chàng ừ. trai thì ừ. sao dạ thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên cũng không sao ừ. đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa nếu em ở thành phố hồ chí minh anh cũng sẽ tới thành phố hồ chí minh vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ à. rồi em nói à, mình tới đây cũng là có duyên rồi à, tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em anh nhỉ ừ. em à, hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên tại vì à, một người đàn ông cần sự trưởng thành tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn